Môi trường tại miền Nam Việt Nam nhiều sông nước và khí hậu nóng quanh năm, thuận tiện cho Tipiring với hoạt động kết bè và trèo bè. Về vật liệu làm bè, công ty Exotic Việt Nam là công ty tiên phong sử dụng ống phao hơi để làm bè. Ống phao có chiều dài 4m, đường kính 0,25m và tải trọng mỗi ống phao là 20kg. Với độ dày 0,9mm của nhựa PVC Saporin, ống phao chịu được lực nén và ma sát khá tốt. Gần đây, Exorit Việt Nam còn sử dụng ống phao vuông. Ưu điểm của ống phao vuông là tải trọng tăng kết, kết cấu bè vững chãi và người ngồi trên bè cảm giác thoải mái hơn. Tùy thuộc vào số người trên bè, từ 2 đến 6 ống phao được gắn kết lại bằng các thanh tre và dây cột mềm. Tre có độ đàn hồi tốt, cùng với bè hơi có thể uốn cong tùy thuộc vào sự phân bố của tải trọng trên mặt bè. Đối với hoạt động kết bè, được nhân viên Exorit Việt Nam hướng dẫn những nút dây căn bản Người tham gia hoạt động sintering tự hoàn thành chiếc bè của mình. Tre được nẹp vào hai mặt của ống phao và cột chặt. Để hoàn thành công việc đúng tiến độ và bảo đảm kỹ thuật, việc kết bè đòi hỏi sự tham gia của tất cả các thành viên với nhiệm vụ rõ rệt của từng người như nâng tre, nâng ống phao, cột dây, cân chỉnh. Bè phải được cột với các mối cột chắc chắn trước khi hạ thủy. Đối với hoạt động trèo bè, phải mặc áo phao đúng size và đúng cách trước khi bước xuống bè. Tùy theo hành trình trèo bè, khách Việt Nam có thể bố trí thêm các nhân viên hỗ trợ trên bè. Họ là những hướng đạo sinh có kinh nghiệm sông nước giúp mọi người an tâm hơn hay họ là những ngư dân địa phương am hiểu từng con sóng, dòng chảy, ngọt gió tại địa phương. Thông thường sẽ có từ 4 đến 6 mái chèo được ban tổ chức cung cấp. Để đưa bè đến đích nhanh nhất, các thành viên trên bè phải thực sự đồng tâm, hiệp lực và tính toán góc chèo chính xác. Tàu thuyền cứu hộ là thuyền máy hay thuyền thúng và nhân viên giám sát với phao cứu hộ đợi giúp Việt Nam chuẩn bị trên thuyền, luôn quan sát và trợ giúp kịp thời nếu có sự cố. Cùng hợp lực để hoàn thành một chiếc bè tốt, đúng kỹ thuật, đúng thời gian là tin của bạn đã chiến thắng trong giai đoạn 1. Hãy sẵn sàng hạ thủy cùng điều đội đến đích nhé!